Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong phần phát trực tiếp của buổi trưa ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt ở trong phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị Hiên chưa? Nếu như các em đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhá được không nào? Xin chào, xin chào các bạn à, Cuối cùng thì à, chị Hiên cũng đã quay trở lại cùng với các bạn 2K5 rồi đây Và các bạn 2K5 của chị ơi Các em đã sẵn sàng cho việc xuất phát ở trong một cái năm học cực kỳ là quan trọng này chưa? Các bạn ơi, xin chào, xin chào chúng mình nhé Chị đã nhìn thấy là những cánh tay của các bạn dơ lên cùng với chị rồi đây ạ Chúng mình sẽ cùng đợi nhau một chút xíu nha được không ạ? À? Và đừng quên tác thêm những người bạn của mình vào trong phần phát trực tiếp này nhé Vì chị tin rằng đây chắc chắn sẽ là một cái phần phát trực tiếp mà các bạn cần đấy À, vì sao cần thì đây, bây giờ chị sẽ giới thiệu ngay và luôn cùng với chúng mình đây Các em ơi, à, có thể thấy rằng là trong chương trình ngữ văn lớp 12 của chúng ta Mà không nói riêng gì 12 cả các bạn ạ trong chương trình ngữ văn lớp 11 thì chúng mình cũng được học rất nhiều tác phẩm thơ, đúng không ạ? Và cụ thể là các bạn ơi, ở học kỳ 1 của chương trình ngữ văn lớp 12 thì chúng mình được cùng với nhau đi tìm hiểu về năm cái tác phẩm thơ cực kỳ đáng chú ý. Năm trước thì uh, thi vào uh, văn xuôi rồi nhở đúng không ạ? Và cụ thể là thi vào Chiếc thuyền ngoài xa, chuyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu rồi, đúng không? Năm nay à, không biết là các bạn có đặt niềm tin, lòng tin của mình ở các tác phẩm thơ hay không? <laughs> Được không ạ? À? Không biết là các bạn có đặt niềm tin và lòng tin của mình ở các tác phẩm thơ hay không? Nhưng mà các bạn thân mến, chúng ta có 5 cái tác phẩm thơ cực kỳ đáng chú ý Đó chính là Thứ nhất, Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng này. Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Đó, được không ạ? Thứ hai chúng ta có đó là trích đoạn Việt Bắc trích từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Tố Hữu. Được không nào? Đó, Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu này rồi tiếp tục chúng mình có trích đoạn đất nước Trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm Được không ạ? Của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm Và các bạn ơi, chúng mình có bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh Được không ạ? Và chúng ta có bài thơ Đàn guitar của Lorca Đàn guitar của Lorca Được không ạ? À? Của nhà thơ Thanh Thảo À các bạn ơi Có 5 cái tác phẩm thơ cực kỳ đáng chú ý Trong chương trình ngữ văn lớp 12 Và cụ thể là ở học kỳ 1 Bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng này Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu này Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm này Sóng của Xuân Quỳnh và đàn guitar của Lorca Của nhà thơ Thanh Thảo Thì các bạn ơi Bài thơ theo cái phân phối chương trình á Thì chúng mình sẽ chỉ học và ôn trọng tâm về Tây Tiến của Quang Dũng Việt Bắc của Tố Hữu Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm và Sóng của Xuân Quỳnh thôi Thế thì trong cái quá trình mà chúng mình học về các tác phẩm thơ ấy Điều mà các em cảm thấy khó khăn nhất là gì? Các bạn có thể chia sẻ với chị được không? Hay là bây giờ khi mà chúng ta có một cái đề bài nếu như nói về những cái tác phẩm thơ nha mà chúng ta suy sang cái dạng đề thường gặp nhất trong đề thi trung học phổ thông quốc gia trong đề thi trung học phổ thông quốc gia thì có lẽ cái dạng mà chúng mình thường gặp nhất ở thời điểm hiện tại đó là dạng đề phân tích dạng đề cảm nhận và cụ thể có thể là phân tích về một đoạn thơ đúng không ạ hoặc là phân tích một bài thơ nhưng mà chị thì chị cho rằng là cái dạng mà chúng mình gặp nhiều nhất ở thời điểm hiện tại đó là phân tích một đoạn thơ Đúng không ạ? Các em ơi, thì các bạn đã học, các bạn đã đọc qua những bài thơ này chưa? Các bạn đã đọc qua những bài thơ này chưa? Đây đều là những cái thi phẩm rất là hay đấy À chị Hiên ơi, năm nay có thi trong sách giáo khoa không? Nếu không thi thì học tác phẩm như thế nào? Em ơi, về cơ bản ý, thì cái chương trình mới đối với cái việc là chúng ta có thể thi vào hoặc không thi vào các tác phẩm trong sách giáo khoa là chỉ áp dụng với các bạn chưa học chương trình mới thôi em ạ. Nên về cơ bản ở thời điểm hiện tại thì các bạn 2K5 các em ơi, các bạn vẫn cứ học bám sát sách giáo khoa bình thường Kể cả là đấy gì ạ Các bạn hãy chú ý giúp chị là như thế Và các bạn đừng lo lắng quá về vấn đề đấy Về cơ bản thì mọi thứ Được không nào Chúng ta vẫn sẽ học bám sát sách giáo khoa bình thường nhưng mà như chị cũng đã trao đổi cùng với các em rồi đấy Nếu như chúng mình nhìn vào cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm vừa rồi Thì chúng mình cũng đã thấy là về cái cách ra đề cụ thể là ở trong câu uh, Cụ thể là ở trong câu nghị luận văn học ấy thì cũng có một số những cái thay đổi đúng không? Cụ thể là trong câu nghị luận văn học cũng có một số những cái thay đổi. Cụ thể là đối với cái phần liên hệ không phải là ngay lập tức suy ra một vấn đề nữa mà chúng ta thấy cái dạng đề ở trong năm vừa rồi là dạng đề phân tích một cái ngữ liệu được cung cấp này. Tức là phân tích một cái phần trích đoạn này. Đúng không? Thế xong rồi từ cái việc phân tích trích đoạn này lại liên hệ à liên hệ với cả một cái chi tiết ở trong chuyện nữa cụ thể đó là cái hình ảnh con thuyền mà chống chọi với đúng không ạ gió bão đấy đúng không ạ rồi sau đấy thì mới suy ra một cái vấn đề liên quan ở đây làm rõ thêm sâu sắc thêm một cái vấn đề liên quan ở đây thế nên về cơ bản chúng ta có thể thấy là cái sự thay đổi chúng ta nhìn nhận được ở đây cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta bây giờ không thể nào lựa chọn cái việc cái cách học giống như các bạn vẫn thường học đó là nước đến chân mới nhảy nước đến cổ mới bơi giống như việc là <laughs> các bạn vẫn chia theo cái hình thức theo cái kiểu là các bạn cứ học thuộc một cái bài văn như thế thế xong rồi đi thi thì các bạn cứ áp cái bài văn đấy vào thôi nên thành ra là bây giờ đề người ta cho khác đi rồi mình không thể nào mình ôm tất cả mọi thứ vào trong cái phần bài viết của mình được Mà thực sự mình học cần phải có tư duy Đương nhiên là cái việc học có tư duy không phải là câu chuyện đến bây giờ mới nói Nhưng về cơ bản với sự thay đổi cách ra đề ở thời điểm hiện tại và tương lai nữa Đương nhiên năm nay đối với các em đã là năm cuối cùng rồi Nhưng mà đối với các bạn 2K6, 2K7 thì cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng Mình học văn bây giờ không phải là chỉ học theo cái kiểu hình thức Là mình ôm, mình học thuộc tất cả mọi thứ và mình đưa vào Mà mình còn cần phải có phương pháp làm, biết cách làm, biết cách xử lý các dạng đề nữa được không ạ? À? Thanh Huyền ơi, chị đã có sách cho các bạn học sinh lớp 11 rồi đấy Em nhắn tin ngay về cho admin fanpage học văn chị Hiên để có thể tham khảo về cái tài liệu dành cho các bạn lớp 11 nha Bây giờ quay trở lại đây này Như chị đã nói thì cái trọng tâm mà chị muốn đi cùng với các bạn ngày hôm nay Đó chính là phân tích Được không ạ? Phân tích thơ À có thể thấy rằng là nếu như các bạn có xem cái bộ sách mới của các bạn học sinh lớp 10 nha Thì bây giờ xu hướng Tức là cái cách mà chúng mình tiếp cận một cái văn bản ở thời điểm hiện tại Đó sẽ là tiếp cận theo thể loại Dựa vào đặc trưng thể loại Để chúng ta đi khám phá cái vẻ đẹp của phần văn bản được cung cấp được không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có một số những cái lưu ý trong cái quá trình phân tích thơ Theo các bạn thì à, trong những cái tác phẩm mà chúng mình được học ở lớp 12 năm nay á Thì các bạn cảm thấy có ấn tượng nhất với tác phẩm nào? Không biết là à, không biết là các em à, à, không biết là các em đã đọc qua những cái tác phẩm này chưa? Các bạn đã đọc qua những cái tác phẩm này chưa? Các bạn đã đã đọc qua những cái tác phẩm này chưa ạ? Các bạn đã đọc qua những cái bài thơ này chưa? Tây Tiến của Quang Dũng, Việt Bắc của Tổ Hữu, trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm, Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Các em ơi, các bạn đã đọc qua những bài thơ này chưa ạ? Các bạn đã đọc qua những bài thơ này chưa? Chị cho rằng là cái việc đọc văn bản là một cái việc cực kỳ, cực kỳ quan trọng đấy. Được không ạ? Nhá, được không nào? hãy chú ý là cái việc đọc văn bản là cực kỳ quan trọng. Đối với thơ rất quan trọng, đối với chuyện ngắn, đối với tùy bút, đối với ký, đối với kịch lại càng quan trọng. Nên các bạn hãy để tâm giúp chị cái việc đầu tiên á Để chúng mình có thể tiếp cận đối với cái việc học văn Là phải mua ngay sách giáo khoa về giúp cho chị và mua sách giáo khoa về xong rồi á thì các bạn phải đọc luôn những cái phần văn bản đó cho chị được không ạ? Đọc một lần chưa hiểu, đọc hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần Đến khi nào mà đối với thơ thuộc bài thơ đó thì thôi Đối với chuyện ngắn mình có thể kể lại được câu chuyện đó một cách tường tận thì thôi Ok chưa ạ? Mình phải có những cái mục tiêu trong học tập của mình chứ Rồi, nhất trí Vậy là ở đây chị đã nhìn thấy các bạn đều đã phản hồi rằng là Chị ơi, em đã đọc rồi Ok, rất tốt Bây giờ quay trở lại nhá Chị sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản cho chúng mình Để chúng mình có thể hiểu được về việc phân tích thơ nha Ok không ạ? Thì ở đây chúng mình sẽ thấy này Chúng ta có một cái đề bài Đề bài Ngày hôm nay chị sẽ lựa chọn một cái đề bài rất là đơn giản thôi cho các bạn Đề bài của chúng ta sẽ là phân tích Phân tích đoạn thơ sau Được không ạ? À? Không có gì cụ thể bằng việc là đi từ ví dụ bởi vì khi mà nhìn thấy cái phần ví dụ Các em sẽ biết ngay là à chị sẽ suy từ cái ví dụ này ra cái cách làm Để các bạn có thể nắm được nhá Ok chưa? Thì ở đây chúng mình sẽ có là phân tích đoạn thơ sau Đây ạ, à, chị có một đoạn thơ này Sông mã xa rồi Sông mã xa rồi Tây Tiến ơi Nhớ về rừng núi Nhớ về rừng núi Nhớ chơi vơi À các bạn ơi Các bạn có biết đây là hai câu thơ trong bài thơ nào không? Xài khao xương lấp đoàn quân mỏi Xài khao xương lấp đoàn quân mỏi đoàn quân mỏi được không ạ? À? Mường lát hoa về trong đêm hơi Mường lát Chị xin phép được viết tắt một số chữ nhé Nhưng mà đi thi thì các bạn không được viết tắt đâu nha Hoa về trong đêm hơi À các bạn ơi Các em có biết đây là đoạn thơ trong bài thơ nào không? Nếu như các bạn đã tìm hiểu về chương trình ngữ văn lớp 12 rồi Thì hẳn rằng các bạn đều biết Đây là đoạn thơ trong cái thi phẩm đầu tiên mà các bạn được học trong số các thi phẩm mà các bạn tìm hiểu trong chương trình ngữ văn lớp 12. Chính xác, bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Rất chính xác ạ Và như chị đã nói ngày hôm nay Không phải là cái thời điểm chị nói về Tây Tiến của Quang Dũng nhiều Mà chị muốn lấy một cái ví dụ này Để làm gì? À, để chị sẽ hướng dẫn các bạn về việc phân tích thơ Khẳng định lại một điều nha Đây không phải là cái phần phát trực tiếp chỉ các bạn lớp 12 nên xem mà đây là phần phát trực tiếp mà các bạn lớp 10, lớp 11, lớp 9 đều có thể xem và thử áp dụng những điều mà chị chia sẻ ngày hôm nay vào trong cái phần bài viết của mình xem có hiệu quả không các em nhé. Được không nào? Trước tiên này, nếu như chúng mình nhìn thấy cái dạng đề như thế này thì chúng ta sẽ xác định được ngay về mặt hình thức. Phải không? Phải không nào? Chúng mình sẽ xác định được ngay về mặt hình thức Hình thức ở đây sẽ là hình thức gì nhỏ? Sẽ là hình thức bài văn các em nhé Được không ạ? Nếu như đã là hình thức bài văn Thì ngay lập tức chúng mình sẽ suy ra được về mặt cấu trúc Phải không ạ? Chúng ta sẽ suy ra ngay được về mặt cấu trúc Thế cấu trúc của bài văn và cụ thể với cái dạng đề phân tích cảm nhận ấy các em đã biết được cấu trúc chưa? Chị cho rằng là ở đây sẽ có rất nhiều bạn vẫn viết văn theo kiểu cảm hứng Có nghĩa là mình nhìn thấy một cái đề bài như thế Thế xong là mình cứ lao vào mình viết viết viết viết thôi và thực tế là mình cũng trong đầu mình ở thời điểm lúc bấy giờ mình cũng chưa sắp xếp xem là à cần phải viết ý nào trước, cần phải viết ý nào sau. Mà các bạn sẽ chỉ viết theo kiểu là thôi, tôi nhìn thấy bài đấy là vào từ ấy của Tố Hữu rồi tôi lao vào tôi viết. Tôi nhìn thấy bài ấy là vào Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng rồi tôi lao vào tôi viết. Giống như kiểu là chỉ viết theo cái cái gọi là cảm hứng của các bạn thôi và chính bởi vì là viết theo cái cảm hứng Nên thành ra nha Mình gặp những cái bài mà mình không thích cho lắm hay là mình vẫn chưa tức là không phải tủ của mình ấy thì là mình sẽ bắt đầu mình ngồi im mình vò đầu mình bứt tai các kiểu để mình nghĩ ra được cái để mình viết bởi vì về cơ bản là mình chưa có sự chuẩn bị Nên là thành ra chính vì xưa có sự chưa có sự chuẩn bị Nên là gì? Nên là mình mới phải tốn nhiều thời gian để suy nghĩ như thế Chứ còn nếu như mình đã có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng rồi Thì chị nghĩ là các em có thể thực thi nó ngay và luôn thôi Cụ thể ở đây chúng mình sẽ có nha Cấu trúc của bài văn chị xin phép được chia ra thành 3 phần Đó là mở bài Đó là thân bài và đó là kết bài. Được không ạ? Cái này các bạn đều biết. À, cái này các bạn đều biết. Các bạn bảo là ui trời ơi chị ơi Những cái này là những cái đơn giản mà Chị nói làm gì Em thừa biết rồi Em thừa biết phải có mở bài, phải có thân bài, phải có kết bài rồi Nhất trí Nếu như các bạn đã biết tất cả những điều giản đơn ấy Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những điều không được giản đơn cho lắm đây này Ở trong phần mở bài ấy Nhiệm vụ của phần mở bài là gì nhỉ chúng mình nhỉ? Nào, để lại comment tại đây cho chị Hiên biết nhá. Đã học là phải cùng với nhau tương tác nha, thì mới hiệu quả nha. Rồi, bây giờ mới chào chị đây. <laughs> Rồi, bây giờ mới chào chị đây. Chị đang nói đến phần then chốt đây. May mắn cho em là em vào đúng lúc đang nói đến phần then chốt đây. Thế thì các bạn ơi, phần mở bài mang một cái sứ mệnh như thế nào mang một cái nhiệm vụ như thế nào vào rồi thì đừng quên thả tim và thả yêu thả tim thả like cho chị nhá coi như một cái lời động viên để chị cố gắng gọi là gọi là nỗ lực hết sức trong những cái phần phát trực tiếp cùng với các bạn để cung cấp cho các bạn cái phần kiến thức mà sử dụng được ngay và luôn trong cái phần bài viết của các bạn luôn ok không ạ rồi nào các em ơi chính sẽ sẽ lại khẳng định vấn đề nghị luận hả em đã có cái gì đâu mà khẳng định ạ à? À chúng ta thấy nhá Nếu như nói về mở bài Thì các bạn sẽ có chia ra làm hai dạng mở bài Đó là mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng cấu trúc của cái phần bài viết chúng ta cần trình bày theo hình thức là bài văn mà đã là bài văn thì chị sẽ chọn ngay và luôn cái phương án để viết mở bài đó là mở bài gián tiếp được không ạ? Thế thì chúng ta thấy rằng là cái sứ mệnh của phần mở bài Đó là phải nêu ra được vấn đề cần nghị luận Phải không ạ? Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta lựa chọn mở bài gián tiếp rồi đúng không? Thì đương nhiên phần mở bài của chúng mình sẽ là dẫn dắt Được không ạ? Cộng với đặt vấn đề Được không nào? Sẽ là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề Đặt vấn đề ở đây sẽ là nêu vấn đề Cộng với nêu ra cái giới hạn phạm vi phân tích Được không ạ? Giới hạn phạm vi vấn đề Đây, sứ mệnh của phần mở bài đây Ok chưa ạ? À, nói sứ mệnh thì nó là một cái điều gì lớn lao Nhưng mà về cơ bản thì các bạn có thể thấy ở đây đúng Đây là điều mà chúng mình cần làm à nhưng mà có nhiều bạn chưa biết cái này đâu nhá Có nhiều bạn chưa biết cái này đâu Có nhiều bạn thậm chí còn mới chỉ nêu ra được cái tác phẩm Tây Tiến thôi Mà lại không nêu ra được cái đoạn thơ này được không ạ? Các em ơi, đoạn thơ này chính là phạm vi phân tích, đoạn thơ này chính là vấn đề nghị luận và cái phần đặt vấn đề của các em không được phép dừng lại khi các bạn mới nói đến bài thơ Tây Tiến. Người ta có yêu cầu phân tích bài thơ Tây Tiến đâu Người ta yêu cầu chúng ta ở đây là phân tích bốn câu thơ này cơ mà Đúng không ạ? Nên các bạn kiểu gì cũng phải trích ra được cho chị bốn câu thơ này chứ Ok chưa nào? Hãy chú ý nhá Thế thì bây giờ các bạn sẽ để ý ở đây này Chúng ta sẽ thấy có một cái rất là hay Đó là cái phần đặt vấn đề này là cái phần mà chúng ta không thể thay đổi được Đúng không? Bây giờ chẳng lẽ đề bài người ta đưa ra là đoạn thơ trong bài thơ uh, trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng là bốn câu thơ này. Thế tự nhiên mình lại bảo là mình nhắc đến bài thơ sóng à? Bởi vì mình thấy mình yêu bài thơ sóng quá Nên thôi tôi xin phép là tôi đổi cái đề thi Tôi tự cho phép tôi được phân tích bài thơ sóng à Ừ, em được phép Chỉ cái vấn đề là em sẽ không có điểm, không có 5 điểm thôi và 5 điểm và chị tin chắc chắn rằng là em tự thay đổi cái đề thi đi ừ thì em chỉ là không có điểm thôi và em không có 5 điểm thôi được không ạ à? nên hãy thừa nhận một điều rằng phần đặt vấn đề là phần không thể thay đổi và cái phần này chúng ta sẽ dựa hoàn toàn vào đề bài để xem là đề bài yêu cầu gì đúng không ạ à? dựa hoàn toàn vào đề bài nhá nhưng có một điều rất hay mà các bạn cần phải chú ý giúp cho chị đó là đặt vấn đề không thể thay đổi nhưng phần dẫn dắt lại có thể thay đổi có ai bắt các bạn là nhất định phải dẫn dắt theo một ý nào đó không có ai nhận nói với các bạn rằng là nhất định phải nêu ra tác giả tác phẩm ở phần này không không các em ạ phần dẫn dắt này chính là cái phần thể hiện sự sáng tạo của các em nên các bạn đừng quá lo lắng cho việc rằng tôi nhất định phải giới thiệu tác giả tác phẩm và dẫn dắt vào vấn đề Không có cái quy ước nào, không có cái gì ạ À không có một cái cơ sở và căn cứ nào khẳng định cho việc nhất định tôi phải dẫn dắt từ tác giả tác phẩm nếu như các em có những cái ý tưởng triển khai hợp lý Các em hoàn toàn có thể đưa ra những cái phần dẫn dắt sáng tạo và tạo điểm nhấn cho chúng mình Ở trong phần mở bài chính là dựa vào phần dẫn dắt này của các bạn đấy được không nào? Hãy chú ý giúp chị nhá Thì các em hãy chú ý này Đối với phần dẫn dắt này Chúng mình có thể đi từ nhiều cách khác nhau Các em có thể đi từ tác giả, thông tin tác giả Được được không ạ? Ví dụ như là đối với cái đề bài phía trên nha Cụ thể là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Thì chị có những cái phần thông tin về tác giả ở đây đó chính là Đây là một nhà thơ đa tài này Quang Dũng là một nhà thơ đa tài, làm thơ viết văn vẽ tranh soạn nhạc thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Đây là một nhà thơ thường viết những cái tác phẩm thơ của mình về đề tài người lính và quê hương. Được không ạ? À? Đây là một nhà thơ mang trong mình một cái hồn thơ hồn hậu phóng khoáng lãng mạn và tài hoa và là một trong số những nhà thơ chiến sĩ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. À thế thì ví dụ như vậy nhá Chị sẽ dựa vào những cái thông tin được cung cấp về nhà thơ Quang Dũng Sau đó chị sẽ bắt đầu dẫn dắt vào để nêu ra vấn đề Được không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng một cái cấu trúc khá là đơn giản Đó chính là Trong nền văn học Việt Nam hiện đại hay là trong nền thơ ca cách mạng hay là gì ạ trong nền thơ ca cách mạng giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đó, chúng ta dùng những cái cụm từ để nói về một cái không gian văn học, nói về một cái thời điểm à, gì ạ? À, à nói về không một cái không gian văn học, nói về một cái thời điểm trong cái tiến trình phát triển của văn học Việt Nam hiện đại để chúng ta bắt đầu nói về nhà thơ Quang Dũng. Được không ạ? À? Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, trong nền thơ ca cách mạng, nhà thơ Quang Dũng được bạn đọc biết đến với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài. Làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc, thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Thế nhưng, Quang Dũng lại được bạn đọc biết đến trước tiên với tư cách của một nhà thơ. À, được không ạ? À? Xong ý đầu tiên nhá. Người nghệ sĩ này gây ấn tượng trong lòng bạn đọc khi thường xuyên viết về đề tài người lính và quê hương xứ đoài mây trắng của ông. Một trong số những thi phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Quang Dũng đã đưa người nghệ sĩ này đến gần hơn với bạn đọc là bài thơ Tây Tiến chấm để lại ấn tượng với độc giả là bốn câu thơ đầu tiên hai chấm xuống dòng mở ngoặc kép sông mã xa rồi tây tiến ơi nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi xài khao xương lấp đoàn quân mỏi mường lát hoa về trong đêm hơi à được không ạ các bạn ơi được không? Nhớ giúp chị nhá Thì đấy là cái cách đầu tiên mà chúng mình có thể triển khai Khi mà chúng mình viết một cái mở bài Được không ạ? Ngoài ra nếu như các bạn không sử dụng thông tin về tác giả cho phần dẫn dắt Các em hoàn toàn có thể sử dụng những cái phần thông tin tiếp theo Các em có thể đi từ đề tài Được không ạ? Cũng rất là ổn nhá đề tài ở đây thì khi mà chúng ta nhắc tới bài thơ tây tiến thì đặt trên nhiều các cái góc độ khác nhau chúng ta sẽ thấy là à cái tác phẩm này có thể quy về những cái chùm đề tài khác nhau ví dụ nha đó có thể là đề tài về người lính bởi vì về cơ bản thì bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng là một cái khúc độc hành của nỗi nhớ thương để nhà thơ Quang Dũng khắc tạc lại về chân dung của những người đồng chí đồng đội của mình là những người lính Tây Tiến mà, đúng không ạ? Thì đề tài ở đây chúng ta có thể thấy là về đề tài người lính này hoặc là chúng ta có thể thấy đây là đề tài viết về gì ạ? Ký ức đúng không ạ? Hay là về nỗi nhớ À, được không ạ? Đó thì các bạn có thể hoàn toàn triển khai những cái phần mở bài từ việc là chúng ta đi từ đề tài Ví dụ như đề tài người lính chẳng hạn à, Trong nền thơ ca cách mạng Việt Nam Thì đề tài người lính đã trở thành một mạch nguồn Trong sáng tác của biết bao nhiêu những người nghệ sĩ Thế xong rồi có thể là để làm cho cái phần mở bài đó hay hơn Thì có thể nếu như à, trong thơ của chính hữu Thì chúng ta có hình ảnh người lính như thế nào đúng không ạ? Trong thơ của Hồng Nguyên à thì chúng ta có hình ảnh của người lính như thế nào? Và đặc biệt cũng không thể quên đi À hình ảnh người lính Tây Tiến hào hùng hào hoa lãng bản và bi tráng Được thể hiện trong thi phẩm cùng tên của nhà thơ Quang Dũng Ví dụ là như vậy Được không ạ? À? đó chúng mình nâng cao lên thay vì việc là chúng ta nói rằng là có rất nhiều bài thơ viết về đề tài người lính trong chùm thơ ca cách mạng và một trong số những bài thơ tôi yêu thích nhất Một trong số những bài thơ mà để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi là bài thơ Tây Tiến Thì bây giờ mình nâng cấp lên mình bắt đầu dẫn dắt từ gì ạ? Không biết từ bao giờ trong nền thơ ca cách mạng Việt Nam không biết từ bao giờ thì hình ảnh người lính đã trở thành à, mạch nguồn sáng tác hay đã trở thành một cái hình ảnh đầy ấn tượng và được các tác giả tái hiện trong các thi phẩm của mình. Chúng ta biết tới hình ảnh người lính trong thơ chính hữu là những người nông dân xuất thân từ những vùng quê nghèo khó cùng chung lý tưởng đúng không ạ? Hay là hình ảnh trong thơ Hồng Nguyên là cái sự hồn nhiên, cái sự dí dỏm được không nào? Thì đến với những phần thơ của nhà thơ Quang Dũng Ta lại bắt gặp hình ảnh người lính mang trong mình vẻ đẹp hồn hậu Mang trong mình vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng Điều đó được thể hiện rất rõ qua bài thơ Tây Tiến Và để lại ấn tượng với bạn đọc là đoạn thơ trích cái đoạn thơ đó ra Các em ơi có hiểu ý chị không ạ? Hay là ví dụ chúng ta bây giờ chúng ta quy Rõ ràng là ở đây cái cảm xúc chủ đạo của cái bài thơ này là về nỗi nhớ đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể dẫn dắt ra một số những cái bài thơ mà cũng thể hiện nỗi nhớ đó là nỗi nhớ quê hương, đó là nỗi nhớ tình yêu và ở đây là nỗi nhớ về những người đồng chí đồng đội của mình. Đấy, lấy một vài ví dụ ra kiểu thế. Các em ơi được không ạ? Hãy chú ý giúp chị nhá. Thế sau đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái cách dẫn dắt thêm đi từ nhận định hoặc là đi từ những cái cảm nhận cá nhân riêng của các bạn. Hãy chú ý này ở đây á, cái định hướng mà chị đang muốn nói với chúng mình Đó là định hướng về mặt phương pháp làm bài được không ạ? À? Đây là định hướng cho các bạn về mặt phương pháp làm bài Và đây cũng chính là cái mà học văn chị Hiên theo đuổi Trong cái quá trình đồng hành cùng với các bạn trong các khóa học Bản thân chị cho rằng là thời gian ở trên lớp ý Đôi khi để cung cấp kiến thức về tác phẩm thôi Nhiều khi còn phải chạy đuổi nhiều khi còn phải chạy nhiều khi còn phải đuổi mới đi hết được tất cả những cái dung lượng kiến thức đấy đó là lý do vì sao mà thầy cô có rất là nhiều những cái phương pháp là làm bài hay nhưng có thể là không đủ thời gian để chia sẻ cùng với các bạn hay là cũng có nhiều thầy cô thì cũng đã đan lồng những cái này vào trong phần bài giảng đối với các em để có thể giúp cho các bạn có được những cái cách làm xử lý câu nghị luận văn học hay hơn nhưng mà ở trong cái quá trình đồng hành cùng với các bạn chị đã xây dựng một cái lộ trình để chị em mình bên cạnh tiếp thu củng cố lại về kiến thức các tác phẩm thì chúng ta còn trọng tâm với nhau học và ôn về phương pháp áp dụng những cái phương pháp đó vào trong bài viết của các bạn để các bạn có thể thấy ngay được hiệu quả hiệu quả là khi chúng ta nhìn một cái đề chúng ta không còn cảm thấy bối rối nữa mà ngay lập tức chúng ta đã biết là à chúng ta cần phải làm cái bước gì đầu tiên, thao tác gì đầu tiên. Được không ạ? Chị nghĩ rằng là giá trị của phương pháp chính là như thế Ý nghĩa của phương pháp chính là như thế Đó là cái việc chúng ta sẽ không cảm thấy bối rối khi tiếp nhận một đề bài Chúng ta sẽ hết sức bình tĩnh và chúng ta sẽ làm cho cái bài viết của chúng ta khoa học Khoa học và đầy đủ Sau đó mới nói đến cái việc sâu và hay được các bạn ạ Được không ạ? Thì đây là về phần mở bài nha Tương tự như vậy thì sẽ còn có những cái phần phương pháp về xử lý ôn tập, về cái phần phân tích thơ, à về cái phần phân tích thơ về thân bài, về kết bài nữa. Nhưng mà chắc là chị sẽ hẹn các bạn trong những cái phần phát trực tiếp tiếp theo nha. Chị mong rằng là với ngày hôm nay thì các bạn đã rút ra được những cái cách để chúng ta viết được mở bài thật là hiệu quả trong cái thời gian ngắn thôi nhưng mà sẽ đạt được cái kết quả cao và giá trị cao được không ạ? Số điểm tốt được không nào? Đạt được số điểm tốt, chúng ta viết mở bài hay thân bài hay kết bài hay thì đương nhiên bài văn của chúng ta sẽ hay. Đấy nên là các em ơi, chị mong rằng sẽ được gặp các bạn 2K5 ở trong khóa học toàn diện của chị để chúng mình có thể à, đi cùng với nhau cùng học tập với nhau để có thể yêu cái môn học và yêu cái môn học này hơn và đạt được cái kết quả thật là tốt trong quá trình chúng mình đến gần hơn với môn ngữ văn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi chiều thật là vui vẻ nhé. Bye bye. Cảm ơn các em.